Bản mệnh dù có gặp phải khó khăn cũng có thể tự mình giải quyết bằng chính năng lực của bản thân mình. Nhờ vậy, trạng thường thăng tiến trước mắt rộng mở hơn với con giáp này. Bạn có thể được cấp trên đánh giá cao năng lực và tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn để trở thành lớp lãnh đạo kế cận. Thủy khí vượng cho thấy sức khỏe của tuổi Tý không được tốt lắm, dễ gặp các vấn đề về thận. Nếu không được can thiệp sớm rất có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm việc của bản mệnh, nên nhanh chóng thăm khám kịp thời, giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. 2. Tử vi tuổi Sửu. Ngày có sự xuất hiện của quý nhân lục hợp, người tuổi Sửu có thêm cơ hội kiếm tiền rất rõ ràng khi đường công danh sự nghiệp rất thuận lợi. Chỉ cần bạn chịu khó làm việc, nắm bắt cơ hội là chẳng lo thiếu tiền tiêu đâu, hãy nỗ lực lên nhé. Chính tài nhập cục, thu nhập mà con giáp này có được vào ngày hôm nay chủ yếu đến từ những nghề tay trái của bạn. Có thể nó sẽ khiến cho bạn không có nhiều thời gian dành nhưng xứng đáng khi thu về lợi nhuận khả quan. Tuy nhiên, đường tình duyên của người tuổi Sửu lại gặp nhiều điều muộn phiền. Thổ thủy xung khắc khiến cho quan hệ giữa bản mệnh và người ấy gặp phải những trở ngại mà cả hai bạn chưa hề lường trước được, cả hai đều dối dám nên chưa tìm được cách giải quyết thích hợp. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. 3. Tử vi tuổi Dần Tỷ kiến xuất hiện là lời cảnh báo người tuổi dần cần phải thận trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh cố chấp làm theo ý của mình mà không nghe lời khuyên ngăn của bất cứ ai nên có thể sẽ tiêu tiền phung phí vào nơi không cần thiết. Những lúc tài lộc bất ổn như này, điều quan trọng nhất là hãy tiết kiệm tối đa nếu như không muốn bản thân rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Với những khoản cần tiêu thì không thể tránh khỏi nhưng nên tránh xa những buổi tụ tập vô bổ, tiêu tốn nhiều tiền bạc. Ngũ hành tương sinh giúp cho đường tình duyên của tuổi dần được thăng hoa khi mà bản thân con giáp này ngày càng yêu người ấy nhiều hơn. Đối phương cũng luôn lo lắng và quan tâm tới bạn, bạn thoải mái đắm chìm trong hạnh phúc hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Hôm nay cục diện tí mão tương hình có thể gây ra những chuyện ngoài ý muốn cho người tuổi mão trong hôm nay tình cảm mong manh dễ bị xô đổ bởi những tình huống không thể lường trước hết được. Đặc biệt, người tuổi mão cần phải chú ý kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình, thẳng thắn quá mức có thể khiến cho đối phương cảm thấy bị xúc phạm, bị tổn thương, mặc dù ban đầu bạn không hề có ý muốn nặng lời như vậy. Kiếp tài xuất hiện đe dọa, đường tài lộc của bạn không sáng sủa cho lắm. Những chú mèo có thể có những quyết định sai lầm dẫn đến việc phải trả giá bằng chính tiền bạc của mình. Bạn cần phải tỉnh táo hơn trong trường hợp này, Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn, Nhờ có quý nhân tam hợp ở bên và nâng đỡ, tài vận của người tuổi thìn cũng nhờ thế mà tăng tiến không ngừng. Nếu bản mệnh có ý định mở rộng kinh doanh hay khai trương, khởi nghiệp, thì có thể mượn các khí hôm nay để tiến hành. Cơ hội kiếm tiền không dễ gì có được, nhất là trong ngày hôm nay khi có cả thiên tài chỉ ra những con đường đúng đắn thì bản mệnh đừng ngại dấn thân nhé. Thực ra mọi cơ hội đều luôn có sẵn, chia đều cho mọi người chỉ là bạn có sẵn sàng tìm hiểu và bước chân mình vào hay không mà thôi. Thổ khắc thủy là nguyên nhân khiến cho vận trình tình cảm của tuổi thìn gặp phải không ít khó khăn, trắc trở. Người ấy có thể sẽ nghi ngờ và trách móc vì những chuyện mà bạn không làm. Tuy nhiên, đừng vội nản lòng, hãy tìm cơ hội để giải thích cho người ấy hiểu, để người ấy thông cảm cho bạn thay vì nghi ngờ vô căn cứ. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Trong ngày hôm nay thực thần độ mệnh, người tuổi tỵ đón nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền cũng như mở rộng mối quan hệ làm ăn, kinh doanh. Đây không phải là chuyện gì quá xa xôi, nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, đừng quên rằng những cơ hội cũng đi kèm với cả thách thức vì thế đừng chủ quan khi thấy mọi thứ đến quá dễ dàng với mình. Thận trọng trong từng bước tiến hành công việc sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có. Trái ngược với những thuận lợi trong công việc và tài lộc, tình cảm vợ chồng bản mệnh lại có nhiều trục trặc do ảnh hưởng của thủy, hỏa tương xung. Đối bên có những hiểu lầm với đối phương nhưng lại không nói rõ ra, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tí ngọ tương xung có thể khiến người tuổi ngọ mệt mỏi vì vướng vào vòng xoáy tranh đoạt, cạnh tranh khốc liệt trong môi trường làm việc. Bản mệnh có thực lực nhưng dễ bị người khác chèn ép, cướp đi những thứ xứng đáng thuộc về mình. Bạn có thể sẽ phải khá vất vả để bảo vệ thành quả của bản thân. Thương quan giáng họa, chẳng những công việc mà tình hình tài chính của tuổi ngọ cũng chẳng ra làm sao. Dường như cả thế giới đang quay lại với bạn vậy, làm gì cũng dễ sai, dễ hỏng việc. Lời khuyên dành cho bạn chính là không nên mạo hiểm đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào lúc này và hãy nhanh chóng sốc lại tinh thần trong công việc. Ngũ hành tương xung cảnh báo tuổi ngọ nếu tiếp tục không biết tiết chế cảm xúc của mình, có thể sẽ khiến cho đối phương phản cảm. Bạn muốn tỏ rõ tình cảm của mình nồng nàn, cháy bỏng đến thế nào nhưng cách thể hiện tình cảm của bạn có thể khiến cho người ấy thấy sợ hãi mà bỏ chạy mất đó tuổi ngọ à. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi, Tí mùi tương hại cho thấy người tuổi mùi có thể vướng họa tiểu nhân ném đá giấu tay, khiến công sức bạn vất vả gây dựng gần như đổ sông đổ biển. Trong công việc, con giáp này nên cố gắng chỉn chu hết mức có thể để không lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Chính tài nhập cục, điều này cũng là lý do khiến cho vận trình tài lộc trong ngày của những chú dê khá lý tưởng. Tuy nhiên thu nhập của bạn chủ yếu đến từ công việc chính. Bản mệnh chớ nên ôm đồm quá nhiều việc khi mà công việc chính còn chưa làm xong.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 Đường tình duyên thuận lối, đào hoa nở rộ, người có đôi rồi sẽ tìm về bên nhau. Người độc thân nếu vẫn lẻ bóng cũng không nên sốt ruột, duyên đến muộn không có nghĩa là duyên không tới, bởi khi duyên đã đến thì đuổi cũng chẳng đi. Hôm nay bạn có thể gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, song có nên duyên hay không phụ thuộc vào chính bản thân con giáp này mà thôi. Tình cảm suôn sẻ là thế nhưng thiên quan xuất hiện trong vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này, khiến bạn có thể sẽ gặp phải rắc rối trong công việc do kẻ tiểu nhân giáp tâm bày mưu hãm hại. Bản mệnh cần kiểm tra kỹ những việc mình đang làm, chớ sơ sẩy để lộ điểm yếu trước kẻ xấu kia. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Ngày hôm nay cục diện tí dậu tương phá xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi dậu nhắc nhở bản mệnh cần thận trọng trong chuyện làm ăn của mình, chứ nên giao việc lớn vào tay người mình chưa tin tưởng. Thêm đó, con giáp này cũng phải có các phương án đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Việc luôn dự trù các tình huống xấu sẽ giúp bạn không bị bối rối và lúng túng khi nguy cơ ập đến. Thực tế luôn có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn mà bạn không ngờ tới. Với tính cách chính trực, thẳng thắn sẵn có, hôm nay con giáp này vẫn đạt được những thuận lợi nhất định trong công việc. Nhờ có chính quan mà nhiều người công nhận năng lực của bạn và họ khuyến khích phát huy thêm nữa khả năng của mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Thiên tài độ mệnh, tài chính rủng rỉnh là điểm sáng trong hôm nay với người tuổi tuất. Người tuổi tuất chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội cho mình, tiền bạc cũng nhờ thế mà un ùn đồ về túi, bạn có thể yên tâm về vấn đề tài chính ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc có thêm nguồn tiền dồi dào khiến con giáp này có xu hướng chủ quan. Đừng quên lập kế hoạch và xem xét ngân sách tài chính cũng như cẩn trọng với mọi sự liều lĩnh, mạo hiểm, quan sát mọi việc một cách thật thấu đáo nhé. Thổ thủy xung khắc cho thấy có mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm của bạn. Nếu là do hiểu nhầm thì bạn nên tìm cơ hội thích hợp để giải thích, nhưng hãy chọn lúc đối phương thực sự muốn lắng nghe bạn chứ không phải khi mâu thuẫn đang đỉnh điểm như này nhé. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Hôm nay, người tuổi hợi được quý nhân tam hội chỉ lối dẫn đường nên chuyện gì cũng suôn sẻ cát lành. Đặc biệt là đường tình duyên được soi sáng, con giáp này chinh phục được trái tim của người mình thầm mến đã lâu bằng chính tình cảm chân thành của mình.